Hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em ba trận thì anh em cũng thấy trong ba trận đó mình đã cho tất cả anh em cũng vẫn lãi kèo nha. Tuy anh em nằm em bully mà anh em thua nhưng mà anh em ăn được được cái tài gốc nè. Thì chủ yếu những cái mã anh mình đã nói với ở trước video đó cho tất cả anh em rồi. Thì mình nói tới cuối mùa giải rồi nha anh em. Thì những cái mã kèo chính nhà cái đưa ra cho tất cả anh em rất là khó lựa để anh em đánh. Còn những cái mã kèo phụ giống như kèo gốc kèo thẻ thì rất là dễ lựa cho để cho anh em đầu tư. Thì bởi vậy mình mới phiên anh em, anh em chơi qua thầu qua cò ở ngoài anh em đâu có thể đánh được những mã kèo gốc kèo thẻ đâu bởi vậy mình mới hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể um, để anh em có thể à, đầu tư những cái mã kèo gốc nó dễ hơn giống như kèo gốc chỉ có trong trang anh em chơi anh em mới có thôi còn anh em à, thì bởi vậy anh em mới nên cần đăng ký trang để anh em có thể chơi được những ma kèo đó nó hiệu quả nhất chứ anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thì anh em cũng biết nay nhà cái đang đưa ra với cái mã kèo rất là khó cho anh em đánh bởi vậy anh em đánh trên dưới tài xỉu thì tỷ lệ anh em thua rất là cao thì bởi vậy mình mới khuyên anh em vào trang để anh em chơi nó hiệu quả nhất thì anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi hoặc là vào mà nghe mình hướng dẫn mình chỉ anh em cách đăng ký trang và hướng dẫn anh em cái cách vô kèo luôn á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 còn bên phía Juventus chơi với sơ đồ 352 thì Juventus vừa rồi có một cái trận rất là tốt trên đấu trường à, đấu trên sân nhà của mình gặp thằng Sporting thì Juventus đã ăn với cái tỷ số 1-0 thì Juventus cũng đi dẫn đang thủ thủ cái thế để dưỡng sức cho mấy cầu thủ để có thể um, uh, ngày 17 hay ngày 18 gì đó anh em thì Juventus đi à, tới sân nhà của Sporting để gặp Sporting nha. Thì anh em thấy hàng công cao nhất bên phía Juventus đó, đó là thằng Di Maria nè với thằng và là Valahovic thì anh em thấy hai thằng công cao nhất vẫn là hai thằng mạnh nhất của thằng minh Juventus còn dưới đây hàng thủ thì có thằng uh, Rabiot nè uh, Locatelli nè thì anh em thấy trận này minh Juventus cũng tung ra với cái đội hình không có mấy cầu thủ mạnh cho lắm nha anh em cũng vẫn giữ chân để cho những cầu thủ có thể uh, à, trận sau làm khách trên sân nhà của thằng uh, uh, Sporting nha thì uh, trận này thằng uh, chê cũng vẫn cho dự bị luôn nha anh em để có thể trận sau uh, góp mặt trong cái trận gặp Sporting trên sân nhà của Sporting còn trên cái vị trí xếp hạng trên uh, cái bảng uh, xếp hạng Serie A thì Juventus đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 29 vòng đấu thì mùa giải này Juventus đang cực kỳ tụt hạng luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái đấu trường Serie A này rất là nhiều đội bóng nổi tiếng rất là nhiều đội bóng lớn thì anh em thấy ngoài hàng Anh thì chỉ có gồm những tên tuổi giống như là Liverpool, Tottenham, Man City, MU hoặc là Chelsea còn trong cái đấu trường quốc nội của thằng Serie A thì anh em thấy có Juve nè, Atalanta nè, Inter nè, à, AC Milan, Roma, Lazio, Napoli, Udinese, Fiorentina nói chung là cái đấu trường của thằng Serie A cũng rất là nhiều cái đội bóng rất là hay rất là nổi tiếng nha anh em không chỉ riêng giống như mà đấu trường ngoại hạng Anh với Đức La Liga chỉ có một hai ông lớn đâu thì anh em thấy còn thằng Sao á, đang có cái vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 37 điểm sau 29 vòng đấu. Nếu mà trận này Sassuolo có thể thắng, Sassuolo sẽ vươn lên cái vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng của Udinese nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà gần nhất của hai đội. Thì bên phía đội chủ nhà là Sassuolo trước trong 10 trận gần nhất của Sassuolo thì anh em thấy Sassuolo đã thắng được 6 trận và để qua hai trận và để thua hai trận thì anh em thấy đây thành tích gần đây nhất của Sassuolo cũng rất là tốt nha anh em chỉ để thua hai trận trong 10 trận gần nhất thôi thì cái trận vừa rồi để thua thằng à, Verona với cái tỷ số là 2-1 nè để hòa thằng à, Torino và thắng thằng à, Sipia thắng thằng Roma nè thắng Cremonese nè thắng thằng Ly nè thua Napoli thì anh em thấy hai trận thua của cái thằng uh, Sassuolo chỉ để thua trước Napoli nè thua trước Verona nè thì nói chung cái phong độ của cái thằng Sassuolo cũng đang rất tốt trong những trận gần đây nha còn bên phía Bên phía thằng Juve thì anh em thấy Juve trong 10 trận gần nhất cũng chỉ để thua 2 trận và thắng 7 trận và để hòa một trận trước Inter Milan trên đấu trường cúp C3, Ê, cúp ờ, Copa nha anh em thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích và cái phong độ đấu cúp với đấu giải Serie A trong những trận gần đây nhất thì thằng Inter nó đã, thằng Juve nó đang có cái phong độ tốt nha anh em. Tuy đầu mùa giải Juve nó có một cái phong độ là đi xuống nhưng mà về cuối mùa giải Juve đá cực kỳ hay thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Juve nó đã thắng hết 7 trận rồi anh em chỉ để thua hai trận và hòa một trận thôi. Thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà chơi đối đầu của hai thằng Sassuolo và Juventus thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á đây, anh em thấy 4 lần đối đầu gần nhất thì Juve đã thắng hết 3 lần và một lần để thua trước Sassuolo trong lượt đi cúp 2020 trong lượt đi giải Serie A 2020 2021 nha anh em. Thì anh em thấy trận lên cúp Cuba nè, thằng Juve ăn thằng Sassuolo với tỷ số 2-1 về lượt uh, lượt về của mùa giải 2021 2022 thì Juve đã thắng thằng uh, Sassuolo với tỷ số 2-1 nè.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 thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Juve chấp tới cái mã kèo là 1,25 và hiệp 1 thì du đã ăn với cái tỷ số là 2-0 nè hiệp 2 thằng du mới nâng lên tỷ số là 3-0 thì anh em thấy trong cái trận đó thằng Juventus vẫn chơi với cái sơ đồ là 442 nha anh em và hàng công cao nhất cũng vẫn là Di Maria và và là Vlahovic thì anh em thấy um, trong cái trận đó thì vẫn như cái đội hình cũ luôn nha anh em thì hiện tại bây giờ um, thằng uh, Juve cũng vẫn chơi với đội hình cũ như vậy thì hai này gặp nhau trong trận đó tới 4 thẻ vàng thì anh em không nên đầu tư vào những mã tài thẻ nha còn góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy hai thằng này đá nguyên một trận chỉ có 3 năm quả góc thôi thì à, anh em không nên đầu tư vào những cái mã mà kèo à, tài góc trong cái trận này thì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 nhưng mà thằng Juve nó vẫn còn phải dưỡng chân tại vì tới tầm hai bữa nữa là thằng Juve nó phải gặp thằng Sipotin lên sân nhà của Sipotin rồi thì bởi vậy nhà cái đang đánh giá rằng này Juve sẽ thủ để cho thằng à, <clears throat> Sassuolo được lợi thế thì bởi vậy nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là Juve chấp 0.5 thì anh em có thể đầu tư vào thằng Juve được thì thằng Juve đang cần lấy cái phong độ trong cái trận này để trận sau có thể gặp thằng uh, à, Sporting trên sân nhà một cách lợi thế nhất thì um, còn cái tỷ lệ kèo mình chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn là mình chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo này đây anh em thấy mình chốt cho tất cả anh em ba mã kèo trong cái trận này thì anh em có thể đầu tư ba cái mã kèo này mạnh tay cho mình thì anh em cứ đầu tư vào à, thì nguyên trận anh em nằm vô que chấp 0.5 cho mình từ đầu trận mạnh tay luôn nha tại vì mình sợ nếu mà Juve có thể Juve nó thường là nó đá nó ghi bàn rất là sớm thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo bằng Juve chấp 0.5 nguyên trận nè. Tài xỉu 2,25 thì anh em thấy trong lịch sử hai này gặp nhau trong 4 lần gặp nhau thì toàn là tài không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2,25 mạnh tài cho mình. Đó là anh em đầu tư vào mã tài luôn nha. Còn hiệp 1 thì hiệp 1 anh em vẫn nằm thằng Juve chấp 0,25 cho mình luôn nha thì anh em chỉ cần đầu tư đều ba cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn còn anh em đừng có kết tài mà anh em bỏ trên bỏ hiệp 1 thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là thấp thì bởi vậy mình mới phiên anh em chia đều kèo ra anh em đánh thì mỗi đêm anh em phải kiếm lãi rất là dễ còn anh em mà kết kèo nào anh em đánh kèo đó anh em bỏ những kèo khác thì tỷ lệ anh em thua rất là cao thì bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em có thể đầu tư hiệu quả anh em lựa anh em chia kèo ra anh em chia vốn ra anh em đi đều kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể phân vốn phân phối vốn để anh em có thể đầu tư nó hiệu quả nhất thì đó là những cái phần nhận định và